Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì hiện tại trên tay mình là một cái thẻ à, Visa nha các bạn, thẻ Visa Sacombank nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ dùng cái thẻ này để mà thanh toán thẻ tín dụng nha các bạn. Nhưng mà mình sẽ lên máy ATM nha các bạn. ATM ngoài thùng các bạn, mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng. Hôm nay mình cũng sẽ dùng cái thẻ Visa này để mà thanh toán thẻ tín dụng mà trên máy ATM nha các bạn. Và các bạn theo dõi video mình ha, mình bắt đầu thôi các bạn ơi rồi ok các bạn ơi hiện tại mình đang đứng trước ATM của Sacombank nha các bạn thì à, mình sẽ dùng cái thẻ Visa này để mà lên thanh toán cái thẻ tín dụng ờ, cho một người bạn nha các bạn mà thẻ tín dụng Sacombank mới được nha các bạn đây mình sẽ à, cho cái thẻ vào máy các bạn đây, đây hiện tại mình đang đứng trước ATM nha đó. thì cho cái đèn chớp chớp này nè mình sẽ cho thẻ vô đây đó. ok thì sau khi cho thẻ vô thì cái máy để à, hệ thống đang xử lý nè các bạn đây mình quay cho bạn xem hệ thống đang xử lý nha các bạn để cho nó nổi lên chữ tiếng Việt với tiếng Anh ha đây nó như thế này ha đó, ô tiếng Việt và ô tiếng Anh đó mình sẽ chọn uh, vô ô tiếng Việt tại vì mình sử dụng tiếng Việt nha các bạn đó. rồi ok các bạn nó kêu mình nhập quý khách du lòng nhập mật mã này mình sẽ nhập mật mã ờ, ở bên dưới này nha các bạn đó nhập cái lựa chọn này nhập mật mã nha sau khi nhập thì nó sẽ hiện ờ, những con ít ở trên đây ha bây giờ mình sẽ nhập mật mã cho các bạn xem nha đây đó thì mình sẽ mật mã của Sacombank gồm 6 số nha các bạn đây sau khi nhập xong thì nó sẽ tự đưa mình vô như thế này đó thì do mình hôm nay mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng nên mình sẽ chọn ô giao dịch khác nha các bạn đây mình sẽ chọn ô giao dịch khác rồi sau đó đưa mình vô trong thì các bạn sẽ kiếm cái chỗ nào mà đây ha thanh toán thẻ tín dụng nè à, có thứ ba dưới mình sẽ chọn vô ô thanh toán thẻ tín dụng ở chỗ này ok ừ. rồi ở bên đây á thì nó có đủ thứ nè đây mình sẽ chọn vô ô là thanh ô đầu tiên nha thanh toán thẻ tín dụng sang các bạn nha các bạn đây đó mình sẽ chọn vô đầu tiên nha đó. Đó. Đó. kêu mình nhập số thẻ tín dụng như bạn, thì các bạn nhấn số tài khoản thẻ tín dụng của người cần à, cần thanh toán vô ha đây mình sẽ thanh toán thẻ tín dụng cho bà chị mình nha mình sẽ mình sẽ nhấn vô ở bên dưới chỗ nhà bảo biên dưới đây này nha đó thì sau khi nhắn thì nó nổi lên bên trên như thế này đây ba không bốn sau khi nhập đầy đủ thẻ tín dụng số thẻ tín dụng à, số tài khoản tín dụng có có đây hai bốn sáu tám mười số như bạn. sau đó các bạn nhấn xác nhận với mình ô xác nhận đây nhìn tay mình nha đó thì nó kêu mình là quý khách vui lòng nhập số tiền cần thanh toán đây ha mình sẽ thanh toán 300 ngàn nha các bạn mình sẽ nhấn Zalo 300 ngàn ở dưới đây đó. rồi sau khi nhấn xong thì các bạn nhấn ô xác nhận giúp mình nha nhấn xác nhận rồi à, hệ thống đang xử lý quý khách vui lòng chờ trong giây lát rồi nó sẽ cho mình vào một bước để mình kiểm tra lại thông tin nha các bạn đó bên trên là trên bên dưới là số tiền phản, đó số tiền à, rồi các bạn à, đồng ý thì các bạn nhấn vô ô có và nó sẽ thanh toán ngay nha các bạn đây mình sẽ nhấn vô ô có để nó thanh toán luôn nha các bạn rồi cái chỗ à, in biên nè các bạn muốn in biên lai hay không in cho các bạn tùy ha mình sẽ in ra rồi hệ thống đang xử lý nó ra biên lai biên lai ở bên đây nha các bạn đây để mình mang à, nó này xử lý đây ra biên lai chỗ này nha các bạn đó. các bạn có thể lấy hay không lấy biên cũng được nha các bạn rồi thì như vậy là mình đã hoàn thành một bước để mà thanh toán thẻ tín dụng ha rồi mình xin phép dừng video ở đây ha thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video mình các bạn thấy hay thì hãy like mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo Thank you.